something like that. hàng xòe anh em ạ ăn mồi trời đéo sung thế nào ạ tại vì dần dần dần lấy lại phong độ đấy con mồi hót nhiều quá không con mồi rung rung nó không kêu rung rung nó không kêu rung rung rung rung nó nhá cứ rung rung nó chỉ tay vào nó dí tay vào sao dí tay vào lồng đừng cho nó thấy con đứng dí tay vào nó bỏ lông dí tay vào về Cực đẹp luôn Em làm gì nó kia với em Dí tay vào nó đi Dí à. cây phải chọc vào nó này là xòe cứng chứ không phải xòe mềm anh em ạ chọc cây vào nó đừng chọc vào mắt nữa này xuống Đúng, lấy con này xuống thì con kia đang đấu mà Đức dịch xuống ít, đừng có hóa ra nhá nó cũng mấy được một con ở đây là sập vấn hót muốn chơi kiểu xòe này này gõ vào lồng gõ vào lòng, tay đập đập vào lòng, tay mà em lên đại úy đang dần trở lại anh em ạ đại úy đi chỉ kiếm hàng vip thôi ok nha anh em con hàng à, xòe đã về đội nha xòe này gọi là xòe cứng đấy còn cái con mồi này nữa hót cái gì sót cái gì thôi ok nha anh em còn hàng vip đó về đội nha vẫn cái canh này hôm nọ mình mà hôm trước mình lấy con à, sập vẫn hót này vẫn cái canh này okay. rất là gấu phong cạch trời thế rồi hàng vip lại tiếp tục cho vào cái túi này gì ok nha anh em một con hàng uh, à, xòe nó về đội chân này rất là giả clip của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn nha. Ok nha. Đây là em mồi à, đại úy, lâu cũng không ra quân này.